đang ờ, xin chào bạn đây đang ờ, xin giới thiệu các bạn một số mẫu dù ờ, x8 và x9 và cước đang đang phân phối của dòng Asino một cái thương hiệu mới ở thị trường miền Bắc còn trong thị trường trong miền Nam thì khá là phổ biến và quen thuộc với dòng thị trường miền Nam Hải đang đang hợp tác với hãng Asino là một ờ, số ờ, về dòng sản phẩm về thị trường trên câu lục ở phía miền Bắc à, giới thiệu các bạn đây là cước Lumiere và Asino sản xuất các bạn nhé thông số của cước đây các bạn cực 1 chấm là 0,16 1.5 ờ, là 0,2 Đây là tổng số đây các bạn Cước này đến số 18 luôn các bạn Là 0,7 Khá là ok 0,7 là khá là to đấy các bạn Vì uh, trong miền Nam họ, họ không uh, không uh, câu uh, có câu xa bờ nhưng mà họ không câu nổi đa số là câu ờ, mồi chìm nên uh, họ chơi trục to thoải mái đây các bạn cước ờ, màu xanh cước này liền các bạn nhé các bạn muốn mua bao nhiêu mét thì hải đăng đều có hết đang quay cho bạn cái số 0.37 được test của nó là 25 IB 0.37 là tương đương là số 5 đấy các bạn các bạn cái này à, nối liền 10 quận là 1.000 mét đấy các bạn 1.000 mét nếu các bạn à, liền còn nữa có 300 mét thì cắt 3 quận Đấy, cái, cái cái đoạn à, đang sẽ cắt cái đoạn à, quay cái đoạn à, nối và cái đoạn dây đây các bạn đoạn nối của nó đây Đấy. Đây, cái đoạn đoạn đoạn nối không phải nối mà liền đây, đoạn liền đấy liền tách liền từng cuộn một đấy bạn đây bạn điểm này, này liền này đấy, liền luôn đấy đây rồi hải đang đã giới thiệu các bạn à, cái cước udely tiếp đến là hải đang à, sẽ giới thiệu đây là các các bạn cước uh, à, Netun cước ni nông các bạn nhé cước này uh, 300 mét một cuộn đây bạn màu này màu rêu này đang có một màu này thôi các bạn thông số của cước này các bạn đang đang giới thiệu các bạn à, cước 0.46 tải 45 ib khá là cao rồi các bạn 300 m chất liệu ni lông các bạn nhé hãng à, Asino sản xuất à, về cơ bản cái dòng Asino này các bạn nhé nó công nghệ sản xuất giống công nghệ sản xuất của à, Shimano mua lại gần như là hệ thống nhà máy hệ thống sản xuất của Shimano nhưng mang thương hiệu, thương hiệu Asino tiếp đến Hải đang giới thiệu các bạn dù PE 100% PE X8 à 8X quả Asino các bạn hộp à, thiết kế rất đẹp à. thông số trì luôn này, đường kính 0.3 này Đấy, thông số rất rõ ràng luôn ở, ở trên à, vỏ hộp này 0.3 là tương đương với 3,5 đấy các bạn là 0.23 0.23 là cước số 2 các bạn là dùng lu từ 2 đến 1,5 hợp lý dù này đến 1 các bạn 1 với 1,2 với 1,5 tổng số rất rõ ràng đấy là dù màu à, màu do Thank tiếp đến các bạn à, Hải đang à, giới thiệu các bạn là dù X9 à, 9X chín x 100 mét các bạn nhé dòng này Hải đang, à, đang được 100 mét màu xanh nõn chuối à, thông số của nó đây bạn Hải đang đang giới thiệu các bạn quận 0.31 à, 0.31 là tương đương 3,5 nữa tải 60 IB đấy. dù tải khá cao đấy X9 sợi à, sợi của nó đây các bạn đang à, sẽ bắt nét cho các bạn nhìn rõ đây xa Đấy. Dạ. Vừa rồi Hải đang à, xin giới thiệu các bạn uh, cước và dù của dòng uh, của hãng Asino sản xuất. Hải đang uh, chào hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của Đăng Fishing.